Ok hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình à, Thì à, ở video lần trước mình có làm một cái video đó chính là hướng dẫn cách à, sử dụng cái khối cảm ứng này Nó và đậu xanh à, nhiều anh em à, kiểu à... Đấy thì à, hôm nay à, bây giờ tôi sẽ làm lại cái video hướng dẫn cách dùng cái khối cảm ứng này nhá Rồi thì cái điều đầu tiên ấy mà mọi người muốn có thể hiểu được cái khối này nó hoạt động như nào ấy thì mọi người cần phải hiểu được là cái ánh sáng này này Đây khi các bạn bấm vào bản đồ đây này Đó nó cái phần gọi là độ sáng này các bạn này nó thì độ sáng tối đa mà có thể đạt được ấy thì nó sẽ tối đa là 15 các bạn nhé và độ sáng thấp nhất có thể đạt được là không à, thì bây giờ mình sẽ xuống dưới đất cho các bạn xem nhé đây ra sẽ vào chỗ tối hơn để à, đạt độ sáng thấp thấp hơn nhá ok đó các bạn thấy không thì à, cái độ à, sáng ở trên cái bản đồ này nó sẽ tùy tùy thuộc vào cái lượng ánh sáng xung quanh chúng ta nhé ví dụ đây này chỗ này sáng này thì độ sáng nó sẽ cao bây giờ chúng ta vào mấy chỗ mà tối tối như này đó thì độ sáng nó sẽ giảm dần này đó các bạn thấy không? 14 độ sáng này. 13 ok. Còn khi chúng ta vào cái chỗ mà nó không có ánh sáng, ví dụ như này này, đó, các bạn thấy không? Tối đen luôn này. Đó thì độ sáng sẽ à, đạt mức thấp nhất rồi đấy. Đó, thấp nhất sẽ là không Nói chung các bạn cứ thấy sáng thì độ sáng ở trong đây nó sẽ cao, còn nếu các bạn thấy tối thì độ sáng trong đây sẽ thấp. Đấy, đơn giản là vậy. Rồi, sau khi mà các bạn đã hiểu được cái ánh sáng nó là như thế nào ấy thì bây giờ các bạn mới có thể à, gọi là sử dụng được cái khối ánh sáng này nhá. Thì ở à, cái khối ánh sáng này ấy, nó có cái cái phần là phạm vi kiểm tra ánh sáng ở cái phần phạm vi kiểm tra ánh sáng này nó có cho chúng ta kiểm tra từ 0 đến 15 này tùy vào cái mức độ sáng xung quanh nhá ví dụ ở đây là mình sẽ để à, tạm là độ sáng 15 đi đó thì có nghĩa là nếu mà độ sáng 15 trở xuống thì nó sẽ tự động nó kích hoạt nhé các bạn nhé đó mình vào phần bản đồ này nó các theo độ sáng đang là 15 nhá có nghĩa là cứ độ sáng 15 trở xuống thì nó sẽ tự nó kích hoạt đây để mình à, nó dây điện ra xa đi thì nó à, đỡ bị lỗi các bạn rồi các bạn thấy không? Cứ độ sáng dưới 15 thì nó sẽ tự nó kích hoạt nhá. Đó bây giờ mình sẽ để xuống dưới 14 này. Đó nó sẽ lập tức nó tắt. Tại vì nhá là bây giờ là cái máy này mình đang để uh, nó sẽ chỉ nhận ánh sáng từ uh, à, 14 trở xuống thì nó mới kích hoạt. Còn bây giờ ánh sáng ở ngoài trời đang là 15. Ánh sáng xuống này là mình đang là 15 này nên là nó sẽ không thể kích hoạt được các bạn nhé à, muốn để cho nó kích hoạt thì chúng ta sẽ phải đến chỗ tối hơn rồi à, chỗ tối hơn với ai đâu ta đây cho lỗ này các bạn này đây cái chỗ này hình như với mình đo 14 đấy các bạn thấy không 14 nhá đó mình sẽ đặt cái khối cảm biến ánh sáng đây 14 này đó có nghĩa là khi chúng ta để lại cái phần à, không đến 14 đấy khi mà ánh sáng đạt là từ 0 đến 14 này à, đó không đến 14 thì nó sẽ tự nó kích hoạt nhá bây giờ mình à, để về 6 đi thì có nghĩa là bây giờ cái khối cảm biến ánh sáng nó sẽ chỉ nhận ánh sáng từ 0 đến 6 thì nó mới thể kích hoạt được à, thì đoạn này có ánh sáng đang là 14 này nên nó không kích hoạt được các bạn nhá giả dạ, cho là được đúng vào lóc nhá đó độ sáng 14 nên nó không thể kích hoạt được rồi, độ sáng 6 thì chúng ta sẽ đến cái chỗ mà nó tối hơn nhá. Đây. Độ sáng 6 chỗ này như là không kích hoạt được các bạn này. Đây, 6 đúng không? Đó, nó không thể kích hoạt được tại vì chỗ này độ sáng nó bao nhiêu? Độ sáng đang là 9 à? 9 thì à, nó yêu cầu phải độ sáng thấp hơn 6 thì nó kích hoạt được các bạn nhá. 9 thì cao hơn so với cái mức quy định của nó à. Đấy, bây giờ mình sẽ vào chỗ tối này. Sáng 6 nhá. Ok, các bạn thấy không? nó đã kích hoạt rồi nhưng mà cái khối này nó bị lỗi bởi vì là khi mà chúng ta để cái ánh sáng ờ, tại vì là khi mà nó, cái ánh sáng nó kích hoạt đấy thì ờ, cái ờ, cái gì nhỉ cái đèn này này nó sẽ bật bật ra cái nguồn sáng nên là à, cái nguồn sáng này nó sẽ lại tác tác động lên cái khối cảm ứng ánh sáng lên này lên là cái khối cảm ứng ánh sáng nó bị lỗi ấy. đây đó vẫn bị lỗi à chúng ta phải để xa xa tí thì nó đỡ bị lỗi đó nó không bị lỗi nữa này đó thì uh, nó nó ở phần máy cảm biến sáng này nó có chỉ rõ ra là cái chỗ nào ấy là, là cái độ sáng như nào thì nó sẽ hoạt động đây là thì đó đó cũng uh, chính là cái nguyên tắc hoạt động của cái khối này nhá ngoài ra thì cái khối này còn một cái chức năng nữa đó chính là phần uh, phạm vi kiểm tra ánh sáng trước và sau thì cái uh, phần uh, trước và sau này thì nó cũng đơn giản thôi thì chúng ta chỉ cần đảo ngược cái, cái những cái gì mà mình vừa nói phía trên đấy các bạn đây ví dụ nhà vừa nãy thì uh, cái khối cảm biến ánh sáng này ví dụ mình để là 7 đi à là đúng rồi cái gọi là 7 đi đấy thì à, nó sẽ chỉ nhận ánh sáng dưới 7 còn khi mà các bạn bấm vào lúc này thì các bạn có thể thấy là nó đã đảo ngược cái phần vùng này này nó chỉ nhận ánh sáng từ 7 à, đến 15 thì à, bây giờ à, ánh sáng xung quanh mình đang 15 này nên là nó sẽ tự nó kích hoạt các bạn nhé à, còn khi mà các bạn chuyển ánh sáng à, thấp hơn 7 thì nó sẽ không kích hoạt nữa có nghĩa bây giờ độ sáng của bạn mà muốn kích hoạt được khi mà các bạn bật phạm vi kiểm tra ánh sáng về sau là thì nó sẽ chỉ nhận ánh sáng từ 7 đến 15 thì nó mới kích hoạt còn nếu các bạn để như này thì à, nó sẽ nhận ánh sáng từ 0 đến 7 thì nó sẽ kích hoạt được à, nói dườm ra không biết mấy bạn hiểu không nhỉ thôi lên anh anh nhờ cái xanh bây giờ kiểu là anh anh làm thầy của em luôn đấy <laughs> à, cái khối này thì em hiểu là nó sẽ hoạt động như nào rồi đúng không đây ví dụ như cái đoạn à, đây như này thì nó sẽ đạt thời gian như nào thì nó sẽ kích hoạt thì chín giờ lên ừ đúng rồi thế như này chín trở xuống à? đây là cái phần ừ đúng đúng rồi anh, anh kích chạy đi đấy lên nhìn nhìn nó lại là này đoạn ừ. này nó sẽ sáng và đoạn này thì nó sẽ không thể tiếp nhận cái ừ. là nó không thể đấy ừ, nó cứ nhìn nó cứ nhìn nó cái phần này là là hiểu mà ừ có có mấy đứa không hiểu không mình cũng không hiểu vì sao nó không hiểu tiểu năng quá đây là cứ cứ nhìn nó ví dụ như cái phần phạm vi kiểm tra ánh sáng từ 0 đến 5 có nghĩa là nó sẽ chỉ nhận ánh sáng từ 0 đến 5 ấy có nghĩa là đây là cái phần ánh sáng này này có, có nghĩa là từ 0 đến 5 thì cái khối này nó sẽ kích hoạt đấy đơn giản vậy thôi còn bây giờ nếu mà chúng ta chuyển về sau là thì đấy ở đây nó cũng có hiện rồi 9 đến 15 đấy có nghĩa là <laughs> khi ánh sáng từ 9 đến 15 thì nó sẽ kích hoạt đây là cái phần phạm vi ánh ánh sáng lên này đó 15 thì bây giờ nó sẽ kích hoạt đó nói chung là nó ở trong cái tầm có thể <laughs> kích hoạt được đó là chỉ, chỉ đơn giản vậy thôi mà ông nào không hiểu nữa thì thôi tôi tôi chịu à, mấy ông cứ tự vào đây mà mấy ông mò đấy thế cho nhanh tôi tôi, tôi tôi tôi gọi là tôi tôi có thể giải thích hết hết cái những cái gì mà trong não tôi ra rồi ok đó không hiểu thôi nhá